Xin chào tất cả quý anh chị ạ, em tên là Tuyền, ờ, đang làm việc tại đại lý Mitsubishi Trung Thượng. Hôm nay là những ngày ờ, giữa tháng 5 năm 2021. Thì như thường lệ thì em lại cung cấp tới quý anh chị bảng báo giá chi tiết lăn bánh của từng bộ xe Mitsubishi bên em. Ờ, hôm nay là em sẽ làm một video về cái dòng Pajero Sport này để cung cấp tới quý anh chị về giá bán, giá lăn bánh của chiếc xe trong tháng 5 này có gì thay đổi so với tháng trước hay không để quý anh chị cập nhật được. Em cũng thông tin qua một chút về cái dòng xe Mitsubishi Pajero ở bên em thì uh, xe Mitsubishi Pajero này là được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan quý chị nhé và được trang bị ở động cơ là 2.4 lít uh, sinh ra công suất là 181 mã lực Đấy. thì uh, xe Pajero Sport này thì nó sẽ có 3 màu để quý chị lựa chọn đó là màu nâu cà phê như quý chị thấy đây ạ và màu trắng và màu đen nữa hiện tại uh, ờ, Pajero Sport này bên em có đủ các màu để giao ngay cho quý chị thì uh, đời, xe Pajero Sport đời 2021 này thì nó sẽ có chỉ có hai phiên bản thôi hai phiên bản số tự động à, một cầu và hai cầu đều được trang bị động cơ diesel 2.4 lít Đấy. thì ờ, đối với bản ờ, một cầu thì quý chị cũng đã biết là nó rất tiết kiệm nhiên liệu nó rơi có tầm 8,4 lít trên 100 km ở đường hỗn hợp và nếu bản hai cầu thì nó là 9,2 lít trên 100 km ở đường hỗn hợp thôi rất tiết kiệm đấy ạ thì uh, xe này thì có cái khoảng sáng gầm xe của nó cũng cao nhưng mà so với Fortuner thì nó cũng bằng Fortuner nó 279 con xe này thì, uh, sáng gầm xe của nó nó chỉ là có 219 mm thôi đó thì ờ, quý anh chị cũng thấy là xe Power Sport này uh, đời 2021 thì nó cũng được trang bị rất nhiều cái tính năng an toàn như là ờ, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước này cảnh báo đêm mù này, cảnh báo phương tiện gấp ngang này rồi là hỗ trợ quý anh chị chuyển làn đấy và có một cái mà đặc biệt ở bên trong xe đó là chân ga tự động thích ứng và phanh tay điện tử tự động rồi à, rất tiện lợi à, tránh bị à, quên khi phanh xe Power Sport đây thì quý anh chị cũng thấy bản hai cầu này nó có trang bị là đá cốp được à, tích hợp vào hai cảm biến hai góc nó tiện hơn so với các xe thông thường nó chỉ có một cái cảm biến thôi Đó. Ờ, bây giờ thì đến cái phần báo giá và các chương trình khuyến mại của chiếc xe Mitsubishi Power Sport này thì như anh chị thấy ở bản hai cầu này thì đang được hỗ trợ các phụ kiện uh, khuyến mại rất là tốt tổng trị giá uh, giá trị khuyến mại lên đến 130 triệu hiện tại bây giờ giá xe của Pajero Sport với giá niêm yết của nó là 1 tỷ 345 triệu thôi còn đang uh, được hỗ trợ là tặng là 25 triệu tiền thuế trước bạ này và bảo hiểm thân phỏ một năm trị giá 20 triệu đấy và ngoài ra thì ờ, bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị uh, chiết khấu bằng giá trị tiền mặt thì quý anh chị uh, có thể trừ thẳng vào giá được và cái uh, các cái uh, phụ kiện khuyến mại kèm theo xe như là giá phim cách nhiệt 3M và trải sần da áp dụng cho cả hai bản là bản một cầu và bản hai cầu quý anh chị nhé à, thì tổng giá trị lăn bánh của chiếc xe Mitsubishi Power Sport uh, bản hai cầu này nếu ở Hà Nội thì lăn bánh của nó là 1 tỷ 378 triệu ờ, và nếu mà quý chị ở tỉnh ấy, thì giá lăn bánh của nó chỉ còn là 1 tỷ 345 triệu thôi ờ, đối với bản một cầu Pazo ấy, thì ờ, giá lăn bánh của nó tại ờ, Hà Nội là 1 tỷ 150 triệu quý anh chị nhé và nếu mà quý anh chị ở tỉnh thì giá lăn bánh của nó chỉ còn là 1 tỷ 115 triệu thôi à, sau khi đã trừ các khuyến mại như uh, 25 triệu tiền thuế của nhà máy và bảo hiểm thân vỏ một năm thì vẫn tặng quý anh chị và ngoài ra có chiết khấu ở bên em nữa tổng trị giá đối với bản một cầu nó đang khuyến mại lên tới 100 triệu Đó, thì ờ, quý anh chị ờ, cân đối xem là thời gian này là lấy chiếc xe Pazzo Sport này có hợp lý hay không ờ, và cần ờ, lái thử hay trải nghiệm thực tế chiếc xe này thì em mời quý anh chị đến showroom bên em tại Mitsubishi Trung Thượng như em đã giới thiệu đấy ạ hoặc quý anh chị có thể gọi theo số line em để trong video này để quý anh chị đặt lịch trước cho em em sẽ chuẩn bị xe và uh, lịch hẹn để quý anh chị ờ, đến phát là chỉ việc uh, lái thử thôi nhanh chóng để đỡ mất thời gian của quý anh chị à, thì bây giờ thì em sẽ tổng kết lại cái bảng báo giá chi tiết năm bánh sau đây để quý anh chị nắm được à, cùng với lại chương trình trả góp mua xe Power Sport này thì cần những cái thủ tục như thế nào quý anh chị nhé